Vì ta yêu nhau như cơn sóng vỗ Quẩn quanh bao năm không buông mặt hồ Thuyền anh đi xa bờ thì em vẫn dõi chờ Duyên mình dịu em thơ dẫn thơ Và anh nâng niu em như đóa hoa còn em xem anh như trăng ngọc ngà Tự do như mây vàng mình phiếu du non ngàn Dẫu trần gian bao la đến đâu nơi anh là nhà à. à, à. và bóng đêm ghi bàn chân đời khiến anh chẳng còn nhiều luyến lưu em mong lau má anh khổ ta yêu sai hay đúng còn thấy đau là còn thương khi bão qua rồi biết đâu sẽ đi tới nơi của ngày đầu hết muộn sầu Lạc bước giữa những đam mê tâm tối Liệu máu vẫn nóng nơi tim bồi hồi Người năm xưa đâu rồi lạnh băng tiếng khóc cười Anh ở nơi xa xôi vô lỗi Mà tất níu dư đôi chân chúng ta Thì bay lên trong cơn mơ kỳ lạ Ở đó anh vẫn là người yêu thương chan hòa dẫu trần gian cho anh đắng cay nơi em là nhà khi anh qua thung lũng và bóng đêm ghi bàn chân đời khiến anh chẳng còn nhiều luyến lưu em mong lau mắt anh khô ta yêu sai hay đúng còn thấy đau là còn thương khi bão qua rồi biết đâu sẽ đi tới nơi của ngày đầu hết muộn sầu khi anh qua thung lũng và bóng đêm ghi bàn chân đời khiến anh chẳng còn nhiều luyến lưu em mong lau mắt anh khô ta yêu sai hay đúng còn thấy đau là còn thương khi bão qua rồi biết đâu sẽ đi tới nơi của ngày đầu khi anh qua và bóng đêm ghi bàn tròn đời khiến anh chẳng còn nhiều luyến lưu em mong lau mắt anh khổ ta yêu sai hay đúng còn thấy đau là còn thương khi bão qua rồi biết đâu sẽ đi tới nơi của ngày đầu hết muộn sầu Vì ta yêu nhau như cơn sóng vỗ Cuồn quanh bao năm không buông mặt hồ Trần anh đi xa bờ thì em vẫn soi chờ Duyên mình dịu êm thơ dẫn thơ